Xin chào tất cả mọi người, lại là Hưng Néo Review đây. Hôm nay anh Bình Phùi của chúng ta lại xách ba lô ra biển dạo chơi. Anh cập bến hòn đảo vào một buổi chiều đầy mưa. Anh vừa ngắm hoàng hôn trên biển vừa tận hưởng cơn mưa rào. Sóng biển vỗ ào ạt khiến anh lo sợ sẽ có một cơn bão tới. Nếu có bão tới thật thì đúng là nhỏ cho anh, nhưng may mắn đã mỉm cười với anh. Thời tiết của sáng hôm sau thực sự rất đẹp, trời quang mây tạnh, rất phù hợp để đi săn bắt hải sản. Như thường lệ, anh lấy đồ nghề ra, Chiếc tiếp nỏ thần cộng 12 và các dụng cụ lặn thô sơ, anh đã sẵn sàng cho chuyến đi săn bội thu. Anh lên dây cót cho chiếc nỏ thần, anh lặn xuống biển để tìm tôm hùm, sóng đánh ào ạt tạo ra nhiều bọt nước khiến tầm nhìn của anh bị hạn chế và khó di chuyển. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, anh đã bắn trúng một con cá màu cam, tôi cũng không biết nó là loại cá gì, thôi thì gọi nó là cá chà bu. Bruh. Anh Bình Phùi hớn hở đem con cá chà bu lên bờ tìm chỗ để dự trữ thức ăn, xong xuôi anh quay trở lại biển để tìm kiếm thêm cơ hội mới. Anh lên dây cót cho nỏ thần, chuẩn bị sẵn sàng hạ gục con mồi, sóng biển không ngừng vỗ, bọt nước cứ thế được tạo khiến không gian dưới mặt nước trở thành một màu trắng xóa. Ồ, hình như anh Bình Phùi đã phát hiện ra một thứ gì đó, nó nằm ẩn nấp dưới rặng san hô phía trước. Anh lấy mũi tên từ nỏ đâm thẳng vào cái hang nơi con vật đang lẫn trốn, vì mãi mê đấu trí với con vật lạ mà anh suýt nữa để cho cái nỏ thần bị cuốn trôi đi mất. Sau khi giữ được cái nỏ, anh quay trở lại cái hang, những chiếc trâu thoát ẩn thoát hiện trước mắt anh anh lấy đá bịt đường sau của cái hang, dùng mũi tên đâm chết con vật, rồi dùng tay mò lấy nó ra, thì ra là một con tôm hùm rất lớn, tôi thấy thật ghen tị với người nước ngoài sống gần biển, họ có thể tự đi săn hải sản, được ăn tôm hùm miễn phí. Phải vất vả lắm anh Bình Phùi mới đem được con tôm hùm lên bờ, sóng đánh anh sắp mặt, có lẽ vì anh đã săn bắt quá nhiều tôm hùm ở nơi đây, anh đặt con tôm lên cái chân vịt để cho khán giả có thể hình dung được kích thước, nó vô cùng lớn, anh cảm thấy thật vui vì hôm nay sẽ không bị đói. Anh đem con tôm hùm và con cá chà bu đặt trên mỏm đá, bây giờ thì anh bắt đầu đi tìm củi khô để nhóm lửa, xung quanh bãi biển đầy rác, gỗ cũng rất nhiều, thêm vào đó lá cây khô có thể giúp ngọn lửa của anh dễ dàn cháy hơn. Anh đã thu thập đủ củi khô, anh lấy cây đánh lửa sinh tồn và một chút bông gòn made in Long Châu phạt ma ra, chỉ cần một quẹt anh đã có lửa, thêm củi khô vào và ngọn lửa đã bùng lên. Bỗng anh thấy trên mặt cát có thứ gì đó chuyển động, một chú rắn nước con đang bị lũ kiến tấn công, cũng may anh bình phùi ra tay giúp đỡ, nên chú rắn được an toàn. Anh bế chú rắn trên tay nhưng không quên mang bao tay, lỡ như bị rắn cắn thì toi. Anh ngắm nghía chú rắn một lúc rồi thả nó đi, chú rắn cũng gật đầu như bày, tỏ lòng biết ơn đối với anh. Anh quay trở về ngọn lửa thì thấy nó đã sắp tắt, anh vội vàng thêm củi vào và ngọn lửa bùng cháy trở lại, rồi anh để nguyên con tôm không cần làm sạch lột vỏ vào nướng, lớp vỏ đủ dày để ngăn cho thịt con tôm không bị cháy. Anh cũng cho luôn con cá chà bu màu cam vào nướng. Anh quá đói bụng nên không thể chừa lại cho bữa tối. Anh đang trong chừng bữa ăn thì một vị khách không mời mà đến. Một chú rắn nước thiếu niên, chắc nó có họ hàng với chú rắn nhi đồng lúc nãy, có lẽ vì mùi thơm từ tôm hùm và cá chà bù nướng tỏa ra khiến con rắn bị thu hút. Anh Tâm vội vàng dùng một nắm cắt bút con rắn thả về biển, Loay hoay với con rắn mà con tôm của anh suýt cháy một mặt, màu của nó đã đổi về sắc cam, anh lật con tôm và con cá lại, dùng miệng thổi vào than hồng cho than cháy mạnh hơn. Anh nói với người xem rằng mùi của nó rất thơm, chắc hẳn sẽ là một bữa ăn vô cùng tuyệt vời. Anh tranh thủ đợi đồ ăn chính đi hái dừa, mang về một trái dứa to bên trong đầy nước, chặt dừa xong, anh vội vàng uống cho đã cơn khát, rồi lại ra một quả chanh, hình như lão này lúc nào đi biển cũng mang theo chanh ấy nhỉ, ổng biết trước bắt được tôm hùm mà chuẩn bị sẵn hay sao ấy, rồi còn cả muối tiêu rừng nữa chứ, ăn hải sản nướng là phải có muối tiêu rừng, anh cố bào chữa rằng anh để sẵn trong ba lô nên không để ý, anh lại ngửi con tôm vì mùi thơm của nó, có vẻ tôm đã chín, anh chỉ quan tâm con tôm mà không chú ý đến con cá luôn, thường ngày không săn bắt được gì thì lúc nào anh cũng quay cảnh con cá, tôm đã chín, anh để phần đầu qua một bên, phần thân là phần ngon nhất, nó chứa đầy thịt, anh vắt chanh và rải muối tiêu rừng vào từng thớ thịt của con tôm, ăn thử một miếng, Đầu tiên, vị của nó thật sự tuyệt vời. I could die right now, this is so good. Anh cứ khen ngon liên tục, theo tôi nhớ không lầm thì không biết đây là lần bao nhiêu ông anh này ăn tôm hùm rồi, lần nào cũng gật gù khen ngon như vậy. Ăn xong, ông ra bờ biển quay lại cảnh hoàng hôn, bây giờ ổng chuyển sang ăn con cá chà bu, tôi cứ tưởng ổng quên rồi chứ. Con cá để chín còn bốc hơi, ông vắt tiếp miếng chanh còn lại vào con cá, rồi lại thêm chút muối tiêu rừng, ổng ăn từng miền và cứ khen hoài. Anh Bình Phùi định dụ chúng tôi ra đảo hoang sinh tồn như anh chứ gì, cơ mà nhìn ổng cũng muốn đi thật, ăn uống no nê, anh ta đem đầu con tôm ném về ra biển, phần đầu tôm nướng chín này những loài sinh vật biển sống gần bờ chắc cũng thích lắm ổng còn dùng nước biển rửa tay sau đó không quên uống nước dừa giải khát sau khi ăn rồi cũng ném luôn quả dừa ra biển tôi cũng thua anh sau một ngày trong chơi anh bình phùi thu dọn đồ đặt chuẩn bị đi về anh đi bộ qua các mỏm đá đang đi thì gặp một cơn mưa anh ta hoảng hốt lo sợ một cơn bão đến và không thể trở về nhà được anh ta đành phải qua đêm tại đảo đợi mưa tạnh Tập 6 đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách đăng ký theo dõi để không bỏ lỡ những video mới. Hẹn gặp lại ở những video sau. Video được biên dịch bởi Hưng Néo Review.